là tôm gì nè tôm sốt mayonnaise gỡ lên đầu hỏi thằng đồng ông có được muốn gì không cũng có đi đúng rồi cái làm đầu bếp á nhưng mà tính muốn thì phải chơi vậy á thôi chứ rồi đó bắt đầu quay vòng vòng tao rồi làm mày làm vậy không mày làm vậy không cắm mãi thôi được đấy không không? rồi đã. Chưa được đâu mà nó nữa nó mà chưa bên này cười rồi. Ảo ảo rồi. Bây giờ ai cũng làm đại gì mình ghê quá. Bây giờ có cái bài này đó. Ê. Ôi yeah yeah yeah. Ờ, đồ nữ nào mấy bà phụ nữ nào. Vô. Vô. Vô. Vô. Quay rồi, vô á. Vô vô. Rồi à, cứ để vậy đó rồi mình cứ quay vòng vòng rồi mình đến mình ờ, Cứ để vậy đó, cứ đãi hoài mày chĩa mày sao không được tao nhà khúc thằng nào nói á thì mình kể vô đó nhưng mà nhưng mà mày nói xong cái ờ, chĩa vô tao để để mẫn cứ quay vòng nghĩ được ờ. mẫn cứ đứng quay mẫn nó cũng lẹ tay nó ăn nhớ thằng mới xanh vậy nha mày cứ tay cầm bia tay cầm này mà dính dính lại là được rồi Cà dạ na Cười ghế nha con tao đang chơi máy này biết cười Cái kiếm cũng về nó tỏ tỏ người ngủ luôn Tám chín độ mà Tám chín độ Trời ơi ngủ rồi mày Cũng phải lên cũng vậy em nhưng mà nó này vậy Tám chín độ Tám chín độ Tám chín độ nhỏ vậy thôi cái này phải không dịch cho người ta coi là nói là sao anh em mình đi ăn nhà hàng mà không thấy đồ ăn đâu hết trơn này <laughs> chưa lên đồ ăn nha chưa lên đồ ăn là dạ chưa chết luôn à Ê, cái, cái này biết sao cái này sống ảo sống ảo <laughs> vô nhà cho coi vô đằng hoàng cái quay quay nó đi về quay dạ. <laughs> lại rồi quay vòng nữa cưng đó chứ mỗi tay rồi đó không không mình đi quay để để để để vậy rồi làm cái tay mà để vậy luôn mẫn thấy được có mẫn mình mỗi tay mày à, quay cho mấy đứa gái cái đây nè đó dạ dạ cô con cười lên trong tầm này cái để cho biết là nó có thực vật nó ở cắn tao biết là có đặt món đó đâu rồi lại có không cắn vô cắn nó cắn vô nó khán giả nó nguyên bạc mười mấy người có thằng ăn à Tiếu thì tưởng đâu cho nó hai hai cái gì Quay lại à, vợ chồng Hải là ngưng chút đi nữa. À, ờ, không, chưa dạ viên kêu không gấp em vô vô mày rồi vô vô hả vô hết đi hết đi ừ, thế cái thế bữa nay cách ly mày không hỏi bả kêu hết đi là phải quay ngay bả mới được hết ly ai ai ai kêu hết ly bà lan đó bà hả muốn hết ly nãy đi taxi đi đi xe mà hết ly là nó phạm vào vậy sao đâu tao quen cái chủ tịch nước luôn rồi lớn quen cao quá nhờ được quen cỡ công an khu vực rồi mà được rồi quen chủ tịch nước không có nhờ thiệt chứ bộ tao biết tên ổng mà <laughs> lên mình <laughs> Biết sao? Anh ngon vậy Chứ bả lại Mày đã lên đàn Má nhé, anh chỉ chỉ nha, để đi về biết làm Cái này, cái này cái bộ hao dữ rồi nha <laughs> để mà luyện tay nghề nó thành cỡ này là cũng còn phiền đấy đi con tới đi con có năm sáu kg con mới có năm sáu kg rồi con còn mày cứ chưa bằng chưa bằng má con dạ. Dạ đấu bằng ba con ba mệt nè kìa có à, mấy mấy cục Magdalena ngon lắm chứ hỏi ra ra bây giờ cái xe có triệu bốn rồi làm chở được bốn rồi ăn Magdalena không cái đó là miếng cục thơm á thơm á ngon á thơm á rất thơm á thì ba ăn cho âm thơm ăn dặn tâm đó con Đúng rồi dạ. Hai giờ nói gì hai có <laughs> mayonnaise giảm cân Ờ, có mayonnaise giảm cân Vũ kỹ mà Vũ không được hát rồi tới muốn hát rồi lúc mình cái gì cái món nó có chả giò cái chả giò cái mayonnaise nữa không cái trong cái chả giò cũng mayonnaise rồi ăn nhiều món đi đừng ăn món món này là lúc nào đi ăn cũng có toàn toàn cái bán không mà ta vô mới nãy nãy kêu gì à nãy kêu cái lẩu không hả tôm nướng gì đó tôm nướng riêng cơm gì tí xíu quên mất tiêu rồi quên mất tiêu rồi thật ra mới nhớ chị chị chị chỉ không đâu hái hải rồi để tôi quay hải rồi à, không cái này bật bật bật ra muối bù lại cái đồ hồi nãy cái đồ hồi nãy lại cho mấy mấy người đẹp rồi đó kìa tụi con món mới cho tụi con đó đi Ừ. Không, chứ giờ nó đĩa nó đĩa nó. Cái này nó còn chưa. Nhìn nó tưởng như mày không khác đâu không mà anh nó đâu có két ăn mày đâu mà cái tướng cái tướng thì giống mà đâu có két ăn dạ, dạ, cái gì mày dạ. nó kế mà cố luôn không em thằng này nó hả cũng kế ăn cái này kế mày không ăn cái gì mày thì tới thấy để làm cái gì mà ăn vậy vậy tại lúc mà đi với mày đâu định luôn mực uh, ờ, răng muối không có gì cơm đang có nãy cơm có cơm luôn có cơm gì cơm chiên đây gì cơm chiên cái mặn gì đó cái đó là cái đó là cái gì kêu là chống mà gió mạnh hôm nay tao hỏi chuyện không rồi gió giờ là uống cái này đi tao ưu tiên nếu mà tao mời mấy chị em phụ nữ người gái uống như phụ nữ à đó món gửi là luôn nhớ nha nhớ vợ mình cũng là phụ nữ nha để mai vợ trước coi vợ trước nha con vợ kém rồi bình phụ nữ vậy là vậy vậy là vợ khoan phụ nữ rồi phải không không tốt con nó ừ có chiếc có chiếc các bạn có gì vợ sao còn con gái nó <laughs> mới về cái đó mới là ghê nói chắc tao bị được, gớt gớt cái tuổi đi đâu rồi hay gì á xỉu đạo đồ mấy sáu muối như vậy mở cái kêu mấy sáu muối như vậy nhưng mà nó kêu nó, nó được bớt có hai muối à cảm ơn các bạn nãy con bị nhìn mình cái thì, thì con thích chơi ờ, nhìn hình bắt chữ nãy nãy con dừng có tôm con đúng rồi Trời ơi, quá bị rồi ồ đâu đây ồ công nhận cái dốc nhìn này lên mẩn cái nét cái sợ ta đừng ăn mẩn mày mày mày ăn cái xấu lắm mày để về cho đẹp mà được đèn ăn đèn ờ ăn đèn ừ, được rồi mày đừng có ăn mày mày ăn mày gấp cái tay mày lên nó xấu lắm mày cứ ngồi vậy là được rồi thấy đẹp á không cho mày làm quân nó quay qua tao cắt rồi mày vậy ăn đó ăn món nghèo đó tao bị nghèo nè cái đầu thôi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 tập xong rồi xuống xuống thang luôn rồi thấy không <laughs> cái gì tập trung quá ha chị giờ mới đói không chị giờ mới đói không dạ. dạ. giờ là dạ. ê bẩn vậy là bây giờ thằng bẩn à, quân vậy bây giờ bẩn đi tập xong luôn đó ở trước tay tập đi kiếm còn bây giờ bẩn đi, đi tập nó già rồi ông ơi sao vậy già phải không già đi tập làm gì già tập có sức khỏe thôi sức khỏe để làm gì gom đây chứ không gom hết lát à nó gom chỗ khác đó cái này ngay kích diện luôn nó dọn chỗ khác ừ. có đứa nhỏ nào à, ăn cơm nữa không nè không không à không à bà Duyên ăn mày Duyên bà Duyên ăn bà Duyên cơm, cơm với mày là vụ mấy đứa nhỏ <laughs> không thầy thầy quán cái gì cũng ai đỡ hết rồi nha chủ mượn rồi nó phải đo trước cái đó rồi nó không đo á cái nồi đó rồi gà thấy không đó mấy chị đang thái cơm đó món này của nãy con với mỏng rồi vậy mê mì, đẹp đỡ đây tầm cho ăn tấm mì rồi chút nữa cho tấm mì là mấy có cần kêu thêm dĩa mì tôm không? Thấy cái, cái, cái này là xong rồi, ăn vô đó là nó xong rồi mấy món kia là ăn bình thường á. Rồi để ba đó, ba nó ba nó lên quét quét mở cầm cái dĩa luôn đi bà ơi mày xúc xúc xúc mày xúc rồi đó không nè quên quên quên bởi vậy cái cứu phiên nó đầu nó chứ à, thường ở nhà là bốn không á nếu mà thường ở nhà là đúng rồi còn bất cỡ gì nữa không đúng rồi đúng rồi đây cái muỗng này luôn trời ơi trước mặt ừ, ừ, đó ờ ờ cái mũ cái mũ là mở cái mũ là mở cái mũ là mở ờ đó đó cái bộ nó chấm cái mũ luôn nó vết bây giờ mới lấy cái cái à còn trên ngon nào ở đây mà hết món là coi thì không đủ đô chiều đi à, mì à, mì xào gì đó rồi bỏ mì xào cơm là đồ để ăn không rồi đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi lại cơm tiếp vậy cơm lên cơm luôn đó rồi màu xanh rồi giải quyết luôn độc quyền không cái này là hàng độc quyền độc quyền đừng kêu đừng có quyền đừng đừng kêu đừng có quyền đá hả cho mấy nhỏ bỏ vô đi rồi à à giải quyết ấy ờ, ờ, ờ, quay quay quay quay làm tới đi ok dưới này đủ rồi <laughs> bị à, độc quyền vậy à, mấy em bùng à, bùng lên kêu món tự xử ừ. À. tạo điều kiện giống giống giống, giống như trong bò vậy À, cái này nè tao biết kêu là tôm gì tao biết tao chỉ chỉ cái hình đó con con là mày hay gì cái đó kim sa của của quân nó làm kim sa nó ấy cái túi là quê không có sót nước cái này là sót còn quân còn quân lúc trước là nó ra trứng muối muối âm trứng muối là kim xa ừ thì cái kỳ mà nó làm khô nó khô hơn cái gì nó bất ngờ thì cơm cá mặn mà con là cá nó phải mặn chứ cá mặn là cá không ương được đâu vậy giờ tôi giúp em hai căn lạnh chị sao gia thành có được không thấy tôi giật cù quá vậy được Let's go nghĩa là đồng ý Cái này mực tươi Trời mực giòn bán từ gói con ơi Không mực tươi chứ hả Không mà Nó mềm là tại nó ngâm nhiều quá Nhả luôn, nhả luôn cái vỏ luôn con, cái vỏ thấy đứa con không ăn con nó đâu biết nghe rõ đâu thấy như bên này cũng vậy bên này cũng vậy bụng hết rồi vậy là nó không biết ăn món bếp gan nó miền rồi phải không đủ canxi tết nữa tết có cái đầu nữa không tết rồi biết không khăn giấy à? nó có ai gì nó vừa ăn hình như nó ờ ừ, đúng rồi nó xài tương đen không tương ngọt á đây nó đứa nè con có đứa nào thêm không món này nè dạ. có mì có thêm không mì mì nữa mì nữa không tôm nặng với mì cũng được rồi nha ừ. <laughs> Mình quay, đây dịch quay á Quay, quay Mấy đứa nó khoái Quay, quay Ừ, ý là quay vô cái đó, đúng rồi Cứ ai mốt cái mình quay cái người đó Ủa, còn cái này không quay cái nghĩa, quay vô khanh không vậy cái điện thoại mày, mày đưa không hả? Camera nằm tốt trên này lưng Không, để vậy đó, quay cái người ta đây đây đưa ba đưa ba ba ba bỏ bé bên đây nè kéo gì đó coi nhức động chết mẹ không được chào thôi mời hai vậy đi không anh biết chào mình có cái camera này nè cái mọi người sẽ mắc cỡ bốn ít hơn <laughs> cỡ như để mình hả cỡ như ừ. để mình hả để mình lắm lắm này còn gì không <laughs> ừ bạn thấy dùng nghĩa xoay xoay xà lâu cái này là đậu hũ uh, chả giò hả chả giò hải sản nè con đậu hũ mới á nhưng mà sao nó nó quấn một cái này mayonnaise chẳng không ăn cái này mà ta chất lượng ngon dạ con đó không có làm cái này không này cô á cô vậy ký nó cho ký ba cái củ cải ba cái củ đó dài cộng ra thôi cái bông vu lan gì đó dạ con con chấm nhưng mà với nào luôn chấm cái tô vịt nó xì ra để lốt thì giống như con luyện tô vịt công á đây là từ lâu từ cái hai chấm thì ta để vô để ta để vô vào ờ, sao ta vậy hai con món này cho nó khí thế gì đâu cái con món cái món gì nó cái này là thường nước này tao à, à, tao xì vậy á cái này kêu Thằng Bẩn này tao thấy tắt cái máy đi Bẩn Mày để cái máy quay quay rồi thấy dễ dùng quân không à tội nghiệp các bạn mày lấy cái máy mà quay tự tự đừng bóp đi rồi mắm chỉ ngay tao hoài cái máy mà không đáng được giờ để tội nghiệp vợ chồng vui đi, không có đâu thì từ từ quay cái trái đều đều đã vậy thôi thấy nó lấp lấp chĩa lần lên tội nghiệp lắm rồi mày đang mà mắt mắt chậm mà mà mắt quay là gấp thấy có hai cái tay của tao vẫn chậm chèo khí thế hồi nói uh, gấp khí thế quá <laughs> nhưng mà không thấy mặt thấy cái tay đâu mà luôn đang chèo khí thế à, đây, để mà lấy cái máy cái nha hai cho bê rồi rồi nè đâu lấy rồi tôi nghe nó chấm vô mày ăn mày ăn đó ăn thử rồi không cho nó chảy chảy biết mà thấy ừ tao thấy mặn tưởng không anh? Số mày đứng quay bài vậy đó. Ô, con nhỏ nào ăn dữ quá ta. Làm nhà, mình nhà lúc con tao lúc rồi mình quay mãi. Đây. Đây, mày đừng có qua qua lúc mà mấy uh, mấy uh, cô nương mấy à, thiếu nữ đang kèo quá <laughs> mất gì không mất giá mất giá mất giá mấy à, mấy thiếu nữ mới thấy camera quay tới mất kèo ra <laughs> camera tới hơi xi nhan chứ mấy thiếu nữ đi kèo quá mất giá con ủa chứ về quê chưa đi kèo lần nào hay là không biết chèo tâm mày mày cái món chuối chiên ngon không món chuối chiên ngon ha cái đó rồi ờ, chú quân ờ, chọc con á đó đâu phải chuối chiên đâu con cái đó là ờ, chả giò không bị làm chỉnh đó con mỹ là dịch chứ đâu phải là công gì đâu chén hai con không nãy giờ ông muốn hai con rồi chén ngon ngon à, đi được mà sáng chúng tăng hồi sáng giờ đó nay chồng còn đang diễn tập không đó. thấy còn nghe thì chèo chèo đang ờ, thanh điện đó lấy uh, ờ, điện chỉ đó nghe, nghe ờ, có tiếng thiếu qua mà chỗ cái xe đó mà ở bên đó mở rồi hả mở rồi Đúng rồi rồi tới miền giờ ở uh, hồi uh, sao dịch đấy ốt mẹ nói với cái nói mày chi nhanh luôn như nhiều khi dẫn nó khác đây thì tiếng trong tiếng qua mày nói không nghe biết mà ơi hả cho nó nghe biết biết rồi ủa có gì đâu xin em tao điều kiện cho bạn gian dối nữa tao thấy tao thấy mày lấy cái đôi đũa lẹ hơn có mẫn cái này cũng được cái đó hả cái đó mày chỉ được mì thôi chứ mày không có được cho thịt đâu thì ờ, mình lấy mì xong mình lấy thịt Đúng không khánh linh khánh linh đang nghiên cứu là về làm cái món này khó lắm con nó <laughs> món cái kiểu này là khó lắm con chuối nữa Ông ta làm ngon á Rồi hết món rồi bà có kiếm thêm không? Để ăn hết đi rồi để coi à, Nghiên cứu thêm Cơm vịt nãy nó chiên á, hết món rồi đó Đứng ăn chả giò đi con Ăn tôm nữa không? Cho ăn tôm không? Ừ, vậy con ăn chả giò đi trong nồi là món gì? Tôm mì ở trong à, nồi đó món gì? Sườn, sườn miệng Sườn, sườn gam con Thôi rồi trắng cũng ăn hết món rồi đó từ từ thì uh, coi nghiên cứu uh, nếu mấy đứa nhỏ thích món gì nữa nước uh, món nước hay là món gì khô nữa nè mà kiểu đó thôi <laughs> chứ con mà bóp mạnh vô cái cái gì ra liền nào ba mì ra tôm mì tôm mì là phải ăn mì nhiều không được ăn vịt tôm mì là chỉ ăn mì thôi đúng rồi còn bữa tôm tôm mì là phải ăn mì tôm nói <laughs> nói đi ở nhà nó mê mì gói tôm cắm hoài luôn mì gói mà, mà bữa nào mà là không ăn cơm mà ăn mì là nó dê dê dê ờ cái hình hình nó thấy giống mày lắm á mà lúc trước lại qua mì gói kìa <laughs> lắm hồi xưa ba nó khổ ăn mì gói Dạ. giờ Dạ. Dạ. Đỡ nóng hơn thì ngon. bối Trời ơi, giờ hết món rồi má Xong rồi, má ơi, gì cho nó ăn sườn luôn Ăn xong sữa Ừ Tính ra tại vì mình ăn lẹ chứ Bốn hổ, bốn chín bốn hổ Giờ mới mới 5 4 giờ mà 5 giờ rưỡi trễ một tiếng rưỡi đồng hồ Rưỡi một tiếng giờ giấc đi Ngàn tấn nhiều Ê, ê, mày, mày hỏi, hỏi chúng ta ở đâu ạ? À? Làm kỹ cơm vậy? Hỏi, hỏi không, hỏi 6 rưỡi nó mới tối rồi Bây giờ nó mới đi Má ơi, tao tưởng nó rình tới xong khi bón lên cho thấy đỡ ngại Không, ngại vậy, con kêu món gì kêu gài món để lên chứ nó là nó thấy cái dĩa không nữa không đúng không tại nó giờ người ta hẹn ấy nó nó tưởng nó nó tưởng mà cho nó dây hôn thường ăn tiệc ra đông rưỡi ăn bốn giờ ai rồi đâu lúc này qua hai hai hai lá hai rồi cho nên xài thẳng hồi nãy tao hối vợ con tao 4 giờ mới lên xe tao 4 giờ đi rồi gọi xe gọi bảy mấy mới đầu tao nghe nói là nãy chặn ngang qua thấy mày mới trúng xe vậy dạ hả chạy ra cũng đi luôn ủa sao không à dạ mày lên trước đúng hả ừ đi ngang qua cái uh, xe nguyên xe cái thằng đó nó nhận cuốc xong cái uh, tự nhiên tôi đâm nó đợi đó mười phút cái đó báo quỷ báo quỷ rồi ô ok xe khác quá hiểu không ông chủ sở hữu là sao hay là nhận cái khúc nào ấy hơn nó bật nó hủy khúc của mình phải từ bên đó chạy quá gần quỷ cái cho nên là, là tao phải ngồi tao đợi chuyến sau nữa món sườn cái đó là xương xương vịt đúng bột à, có thịt có thịt mà không không không nó hỏi tao món đó là món gì cho đó vịt không ngày xưa dịch cô dịch quay mặt kinh á người ta sẽ làm ra ba món mấy lần còn đọc á là một món là cái đùi cái món này cũng cuốn á món thứ hai món là món này cái món da ờ. món da ờ. đầu tiên là ba món còn thiếu món gì nữa ví dụ món nước món mì cái da mì xào. cái da nãy cuốn bánh tráng đó rồi là một món này món này là hai món mì này là ba làm công việc làm ba món là vậy á lấy cái đùi ra chia cho hai nhỏ nước ờ, vậy thôi À, nghe đâu <laughs> <laughs> cái là con thấy là con thấy khi nó quảng cáo là dịch quay ba món đó là vậy thôi mẹ là rồi thôi không ăn mì đâu bây giờ uống bia đi uống bia luôn chưa đủ tuổi Được. đủ tuổi đủ rồi ba ờ, gia thành đủ tuổi gia thành giờ là đủ tuổi rồi làm đi con hay làm rồi dạ, dạ, dạ. thấy lên uống bia luôn con đổi xịt tia thành bia luôn con không uống rồi khánh linh đủ dạ giá hết rồi uống bia luôn con giờ đổi món uống bia luôn con dạ con chưa ồ đủ gì nữa con 17 tuổi rồi còn đủ gì nữa con 17 tuổi được tháng thì qua rồi tầm 16 là được rồi 16 mẹ gãy thường châu con giờ con bẻ tới cái đầu cái đầu con châu rồi ba con gì nữa ba con uống bia rồi còn 12 tuổi rồi đích quỷ rồi đích quỷ cái gì đó đừng có làm mất hình tượng đang bà nó đang xây dựng hình tượng vừa khó vừa khó bà nó xây dựng hình tượng con con mà muốn à, hình tượng ba như thế nào hỏi chú hình nó đâu có cần phải hỏi nó về mỹ kho nó đi biết ba nó sao rồi bây giờ mày muốn hình tượng làm sao thì mày phải xây dựng cái kiểu tao trước mày quay rồi nó ăn hết trơn rồi nó lên một lọt hết rồi giờ mình, giờ mình thích món nào mình thích món đó nó dọn không luôn ai biết món nào mình chưa vậy? thôi giờ tính bói chiên giòn <laughs> món tính bói chiên giòn kia không biết kiểu gì giờ kia mày tính bói hỏi sải cơm đó có gì á khi bạn món nó ăn mì với nó ăn gì cái gì cũng được bây giờ ta cái món của cúng tối chiên giòn này không ờ, hồi nãy cũng kêu rồi bây giờ kêu tới dạ, dạ, miếng gấp gấp cục bơ ờ, mò đi rồi dạ, gấp cục bơ ờ, nè hả dịch tiếp này dịch đây ăn dịch đi ăn dịch đi bún gạo chưa lo bún mì bún gạo đi bún gạo đi mì bún và cơm cho đủ cá mực quầm kim được không cá mực quầm kim gì đó Kêu gì biết là kêu bao Có Ê, nãy giờ à, không có món nào cá nữa ha Có Cá, cá, cá không? Đó, cảm ơn cô Cảm ơn con kia Đó là Bớ kêu ờ, xin cho đậu mày Trung à chung ừ, ờ chung dạ, ờ chung y y y giả tôm mực viên dạ, dạ, giả tôm đúng rồi Singapore dạ mày ờ, kêu gì kêu thêm thì người ta làm đúng rồi đúng rồi Singapore rồi mấy kêu không để cho cái ờ, à. giả tôm mực viên đi cái tôm của khoai tây giả tôm mực viên nó có giống khoai tôm khoai tôm nãy giờ hai ba món không ơi tôm rồi quăng kim ờ, chả mực được rồi phải đúng với tôm nữa tim rồi chả mực quăng kim rồi anh một quạt kia với lại cái mì bún chào kia bà ơi bún xào rồi bún chào kia bún xào chả giò chả giò quốc chấm vô kia mày đang nguyên dĩa xuống luôn đi đang dĩa ở bảy bốn giờ đi hỏi trợ là hay là ờ, bên nhà vợ tới coi mắt Ê, Ngọc Trinh giảm ờ, hỏi thì đeo uh, nhẫn nhấu giữa mày Hả? Giữa Vậy, Ngọc Trinh gì? Dạ, Ngọc Trinh gì đó, Ngọc Trinh Mắng Ngọc Trinh Ừ Đó, tính là hỏi luôn như mày vậy đúng là đâu có mê Hiền cắt tới tính bối rồi đúng rồi ấy ấy ấy lúc nãy độc thân à lúc nãy độc thân á chừng nào cũng đi lên không không có như là ừ, có vẻ có vẻ là có còn tép được không ủa bóng tí thì lắm rồi nha vô vô trong cuộc đời tướng là gì thôi vô vô được đưa camera này lên bắn nghe nó thôi ờ, tưởng sức mẹ nó bắt rồi bắt rồi ủa lại hả em quay lại ủa nãy giờ có quay hả chết rồi nãy giờ quay cứng đi nãy giờ quay bên tính à tấn à tấn hỏi tiếng không có tấn dạ làm tiếc là anh tiếc tí là tiếc mày không bây giờ người ta gặp không người mà đâu đúng rồi dạ dạ đâu mấy lòng cũ nãy giờ không xuống mày để đó, đó đây con là hấp chữ nào này là gan muối mà nó được rồi bỏ ra đây nó đang được lâu lâu bia bên hai đứa con lao ba đứa con phải biết cho làm à, lâu quá không có món nào nước đó đâu món làm lớn tại biết cái đó là lớn thành đấu ờ, canh ờ, đậu hũ ờ, cải xanh biết kêu phải biết rồi phải lo bàn bài nãy tưởng mấy con uh, muốn ăn gì ờ, uh, ý kiến nha cái gì đó là đậu que đậu que thịt vịt là muối á con ăn cho biết ăn cho biết ngon có thịt mà thịt vịt thịt vịt ra muối nè ba đứa ba đứa ở đúng thử có hết bây giờ đã hai bạn ngon rồi bạn đó, một hai món thôi kia mặn mặn nó uống nhiều uống bằng bia với một hai năm đúng rồi cái này là nó mồi cái này là mồi mồi bường thôi đúng rồi nó mồi đúng rồi mặn lắm chứ không đơn giản cái này đang muối đang muối là phải mặn rồi nhưng mà nó bỏ thêm nó uống cho mà uống uống bia cho giữ rồi không tại vậy á nó quấn họ các bạn cũng tận dụng tận dụng cái xương cũng không tận dụng là biết rồi là nó nảy vô khác còn uống ăn vô uống đồ ăn cũng đồ uống nó không hết một bia uống cái uống hai lon người ta phải tính chào cái khác mất cái này phải chào cái khác vậy đây hai chồng xin chào hoài nó chiếu hoài đó tôi xin chào hoài này là gì chúc mừng năm mới hả ừ đúng rồi ai vậy đi? đúng rồi năm nay update được nhiều Mỗi năm mày hỏi đâu đi đâu đi đâu không năm nay biết Đây uh, lần sau mà gặp lại nữa là bản tính mình nhớ kè theo em xinh đẹp đó Nha dạ em hấp dẫn ô dữ biết kiểu đó nữa lên ly nữa mày biết kiểu đó là lên ly nữa được năm nay tính khá ừ khá hơn mỗi năm được vô ừ. không ủa ờ, tấn có kết bạn biết không các bạn facebook ờ, á dạ thấy nhìn ờ, mạng 14 thấy hoài gì nhưng mà Ủa mày không kết bạn sao mày thấy? Mày không kết đạn đây thấy? Ừ, nếu mà mày kết bạn mà tao thấy mày ờ, không có lên canh sông là cũng hay lắm á Không, không, không Nếu mà lên sao biết được Sao Ừ, nó canh sông nào biết Nó canh sông đâu đó là Lúc tao coi, tao coi nhà tao cũng biết lẽ năm sông ờ, điện như mày không lẽ báo cáo đứa thì lên chị tiết thì coi ví dụ quậy á đúng không nãy giờ đâu nói đâu nói giống tiết đâu nói tiếng đẹp mà đâu có nói thêm đâu có nói xấu nói thiệt không nói xấu đâu ý là nói mà người tính nhìn lấy tiếng đẹp cỡ đó là phải lên tân sông nhưng mà thơ quá có thông dịch là ăn từ từ mày không quên ha Ê, lát hồi ấy về nhớ cắt cái đoạn này Nói chung là về có chỉnh sửa lại nha mày ờ, Nhớ chỉnh sửa lại Mày đừng có để nguyên si mày Mở như không biết cắt nguyên si Cái đó chữa học rồi Mày quay Nghiên cứu chữa ra cái ví dụ cắt Thầy thầy thầy dạy tới cái môn đó bữa đang nghỉ đi chơi bữa đó bận đi nhậu dớp đó ngọt đó trời ơi có có trời ơi đây cái giờ nhà đó nha bên nào ở đây tôi không biết cà phê nào đẹp giới thiệu biết ờ, chút đi không cái chỗ nào nó phải vắng vắng một chút nó đông quá vô nha nha vắng thấy người ta lên chỗ ở bên thằng đó vắng quen à tao nói thiệt với mày á tụi nhỏ bây giờ nó đang lên đồ đẹp nè nó muốn có một cái view để nó chụp hình ừ. đó mày dẫn cà phê nào đẹp của tao cà phê đẹp mà chụp hình là phố chỗ đi ra là lập phố lập phố ngay góc cái chỗ sau lưng của chung cư lạc đà lạc đà xá tới chỗ lạc đà đi xa dạ tốt ở đông đầu vùng bình long á có người mắc năm mươi hai hả mấy tao chạy xe mày đâu có làm kêu cái ông kia cái ông đó chở là thế à ông đó chở vậy tao chạy xe thấy không thấy ao gì á chỗ gì gần chỗ mày đó chỗ đó cũng rệt à, ông một à ông một đông lắm à ông một rồi ông một bữa chưa mở lại rồi mở lại rồi nhưng mà nó rộng mà nó, rộng ơi không dạ cỡ đó được rồi rồi quay về miền nó một, nó một được nó một được đủ bình hùng á được đẹp họ đi hoài không ừ thôi học hai chồng nó băng qua đường về được à. khỏi thiêu xe thôi tính được cuốn không sao đâu thì cái tiền mày à, xe đó mà hồi mày tính tiền quên quên quên quên quên các bạn đừng đừng cứ nghĩ cái cột cái cái cái nhỏ bọn quên cái lớn các bạn biết hôm nay là ngày gì không <laughs> chắc sẽ bốt không Happy birthday Mr. Mẫn Hay hả? Hay hả? Happy birthday Happy birthday Chúc mừng sinh nhật chúc mừng sinh nhật Happy birthday nha Happy birthday mày nói tao mới biết tao đâu có biết đâu tao biết nói vậy đâu tại sinh nhật tao đâu biết rồi năm nay năm nay lâu lắm rồi mấy chục năm luôn năm nay mới mãi mà mãi giờ nó chọc quá cái lớn gì hàng chi hồi nãy nói bữa nay uống với lại người nữ cái gì vậy? nay phụ nữ mình cũng chịu mẫn em mọi người chút cái đây cho nó rồi happy birthday to you mất tâm mẫn biết sao không mẫn tính hàng chút tính tiền á mẫn mới nói là bữa nay sinh nhật mẫn muốn đãi mà chưa gì hải vui sớm không phải không phải biết qua phải có sớm một chút chứ để lúc đó mẫn Hên Quên tất cả đúng là hên nha vẫn nói là làm trễ sớm Không là Mình giận nhớ kêu gà gà nó nó gỡ nó khui luôn cái gà nó gì nó khui luôn rồi đúng đuôi rồi bạn <laughs> thấy mắc cười á cười cười mà trong lòng nó nó nó mới vui vậy thôi nãy nó cười tươi sao giờ cười anh bắt đê mà sao cười vậy anh vô vô vô cái đi vô vô nó bắt đê còn hai bữa sao thấy cười lượng gạo không mừng là mừng viên được 21 năm quen biết người ấy mỗi người nãy ờ, nói sớm để còn chuẩn bị quà giờ cũng chuẩn bị quà cũng ngại nữa thôi bây giờ về đi thật ra ờ, thì ờ, hải nó nói đúng bữa nay là sinh nhật của mẫn nhưng mà nếu mà mấy bạn có tấm lòng gì thì người tính cho tất người người đi con hư cỡ chịu là được rồi <laughs> không đâu có quy định luôn đã nó nghe nè nó nghe nè nó nghe nè tấm lòng đó tấm lòng đó à, mở mở hãy qua thẳng thôi thôi vậy mình hùng đi vậy mình hùng đi nữa ủa mà hồi đó giờ có ai ờ, bao thư mà quy định giá tiền ờ đã mua quá tự nhiên với lần xì thì được cái tự nhiên lái xì được lấy xì lấy xì lấy xì ngược chịu được rồi cái xì người ta nghĩ sao đưa mày cái đỏ đỏ thôi ờ được mình nói lại đấy nè rồi ấy cái mục đích cái mục đích của lần xì á không nhưng mà năm hai không hai mươi dạ, dạ, dạ. hai đỏ rồi thực dụng quá cái đó nó chấp nhận hết cũng vậy nhưng với điều kiện á giống như qua hạnh vậy á, người ta gọi điện trực tiếp tao mời tao thì đó ờ đúng rồi luôn ờ. ta công khai còn này ờ. để phát hiện thì đó cái này là phải phạt mày để phát hiện mày không tự giác mày tự giác là tự tự động thôi nếu mà mời á là nó vừa có bao vừa có luộc còn à. này phạt là cho có bao tự chân mày thấy cô hạnh không là vừa, vừa kêu vừa réo vừa lôi kem kêu tùm lum ờ. nhắc gì hả ờ, vậy mày chờ hết giác không mày đòi gì mà bột không phạt mày đó là phạt bột vô vô hãy vô hả đó rồi một hai ba đi happy birthday đây hát đi mấy đứa bạn hát ủa nhưng ta bận nhưng nhưng nhưng mà có mời không mời mới hát ta không mời đấy à, hả nếu, không, nếu nếu mà mình hồn mình bây giờ mình hát happy new gì đi Đúng <laughs> không? Đúng đúng không ừ wow nó hậu là happy new year ừ mà happy birthday đừng đừng hát cái chỗ này nếu mà có hát hồi vô cầm hơi hát hát <laughs> đi hát đi mày mày riêng cho vui thế nhỏ những cái tư tưởng không có tốt tư tưởng thằng nhổn thấy à thấy cái quân nói không mình đã đây mình hát cái video thôi mày gieo vô đầu mấy đứa nhỏ mấy cái dưỡng mấy con mình dụng mà nó quan ngập hơn nó hay hết đi gì đâu rồi hết bất đê chú bỏ không biết qua cầu hai đi rồi hát quay bên đây nữa ở đây ở đây hát hát bên đây đó giảm được đâu vậy nói tình đúng rồi nè giờ ở đây tao nhiều lắm rồi mày mày về mày nói đồng mày tự lát nó về nhà mày mất hình tượng hết không tình xây dựng ờ, mấy năm hình tượng này tình đổ rồi đó đâu á hồi đi cà phê đó mà hồi đi cà phê đó con đi cà phê chụp hình nó mới đẹp đó nha đi sinh nhật đâu ai đãi cà phê mày Hồi đó giờ tao nhớ tao đi sinh nhật Thằng Quân nó đãi cà phê mày lần nào đi sinh nhật Thì ấy là anh em qua rồi Ăn cái gì cà phê Chết mình rồi Mình ăn rồi, mình ăn rồi bạn hồng nó đi cùa À vậy là là à, vậy, vậy. đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi. Ờ, cái cái này là mình hài hết đi nha. Nếu mà hai chồng mình chịu khó hát hai lần. <laughs> Không cần. Má, giờ nó quay về tuổi thơ nó đã chèn. Nó đã như lớp lớp lớp 10, lớp 10 mình chơi đã chèn đã kem gì kỳ lớp 10 sinh nhật nào ghé sớm uống bia uống cái bia cái bia gì bia xanh xanh cái gì bia hơi của cái ông cơ sở làm uống thì biết đồng chất mẹ bữa sinh nhật nào ghé cái sạp của nó uống biệt cái gì bị giật lợt, gọi xài cho bị hơi giật lợt của Trung Quốc giờ quay món mới nè mật qua mật hoàng kim nè đó sinh nhật của mẹ họ sinh nhật của mẫn đã tới món cuối luôn nè gì món cuối này món cuối món cuối mới tới ăn cái này là món cuối này mày làm bể hình tượng nó sụp không hình tượng đâu. ăn chừng nào tao chê tao đi về tao sợ mày đổ chết mày chưa không mà bữa nay trường hợp ngẫu nhiên không bữa nay trường hợp ngẫu nhiên nè tụi bay bớt đi mấy đứa nít nó thấy mình mình lầy quá nó không ai thôi ai lầy không ta thấy của mình mày lầy đâu ai lầy đâu nãy giờ thấy tụi nó cười nhưng mà không thôi không ờ, mở nó mấy chú mấy bác không không mở mở mở mày gán bởi chính như vậy cho nên mày phải mày phải hy sinh mày gán giữ hình tượng sao cho đẹp được rồi mày giữ hình tượng cho đẹp là được rồi ha ừ cho nên việc xây gì được bây giờ phải đáng giữ đi bẩn chịu khó trả chầu này đi bẩn mì cho ba đi cái mì đó hấp dẫn hơn cho thêm bia không bia rồi đó món hết rồi hết rồi đó đấy cái đũa cái để nó vậy luôn không gì đâu tôi mới thêm được hoàn cải hoành tráng được món cầm quân nó đói mà nó ăn cũng à, ngon luôn á à, dạ, cảm ơn mấy bạn mấy bạn có tấm lòng đãi mẫn uh, sinh nhật đừng có đừng có đừng có có ai mà nguyên một đám đi đãi sinh nhật mày đâu có à, à bạn thân vậy thôi chứ tao cũng cảm động lắm á mày nhớ nha mấy năm sau làm sinh nhật tao là nguyên đám đi đãi <laughs> mày đừng mày đi không có làm, dạ, làm, dạ, làm cái tiền đề bởi vậy dạ. mày đến làm tiền đề hả đi giải uống cà phê ừ. đó giờ tao mệt chưa không đó thì là hả lúc năm mười mình đang kem đó thì hả nó muốn ôn lại gì còn bao lâu nó tới sinh nhật ổng rồi mày mấy học liên tiếp luôn cho thiếu qua quân tới là phải không đâu mày tháng tư không thiếu qua là là đâu ở dưới ta mẹ thiếu qua là nghe ngày khai trương thì đúng rồi năm nào cũng qua là năm nào cũng hai trăm một á mày đừng mày đừng mày mày mày mày mày, mày làm tiền đề làm quân là xong tới tao nè ba tháng tư rồi khanh luôn không không mày cướp nè mày cướp nè bác quân mày tới mày không mày tháng ba không ờ tháng tư liên tiếp luôn là bỏ tháng đây là một hai ba tư luôn ừ một hai ba bốn luôn đó dương là ngày trước mở tết luôn ừ. đúng rồi vậy mà mở luôn bên này này nè đây nè 30 Tết rất vô vị đây. một đến hai luôn nhìn lên nè nhìn lên nè nhìn lên nhìn lên quảng cáo Canada nha Canada quảng cáo luôn hết chứ chào hàng chào hàng này là quá rồi anh đừng đừng không phải giới thiệu sản phẩm thì gì rồi đưa đây quay qua ngược lại quay bên quay em cái Hết hot boy nè quay qua hết boy quay qua hết boy kìa à, đi cười lên hot boy cười lên cười lên hot boy vô vô vô vô vô vô vô vô vô mày mày ngồi mày không ăn mày ngồi mày nói chuyện hoài mày vô chút mày vô cà phê mỏi không mày giờ mày ăn đi lắp tới hai cục bây giờ trong đó nó cũng có cái khu mà cũng có khu riêng mà không mọc đó, nó cũng có cái khu nó có cái chòi ờ, như là nó có một cái ờ, khu nguyệt lãnh đó với lại chỗ cá coi chỗ nào rộng rộng không chỗ bên các con thơm nhưng mà các con không đẹp sửa là hết trơn á không phá ra nó sửa là hết nó phá ra nó sửa là hết nó sửa lại hết nó phá ra nó sửa xong rồi nó có nhiều khu nó có nhiều khu ăn uống đi ăn uống đi ăn cho bo Singapore tôi có ăn bún bún rồi tiền đâu có nhau tiền lấy đũa ngon ngon bốn rưỡi là cái này cái này là cái xác có bốn rưỡi là bốn rưỡi là không bây giờ già hết rồi giờ gì không có gì không kéo nổi hẹn giờ nào đúng xác giờ đó à bốn rưỡi năm rưỡi chưa đó là mày bây giờ bốn giờ là bốn giờ bốn rưỡi là bốn rưỡi không giờ chứ hả mày mày tưởng thanh nó cho mày đi luôn tới một tiếng rưỡi tao hả tao đi chạy cái nửa tiếng mà tao, tao tưởng tao là sớm nhất rồi à, tưởng sớm nhất rồi đó tưởng là, là ăn, ăn ăn chén với dĩa rồi đó Ghê dạ, dạ. hả? Mốt quy định vậy nè mốt quy định người nào mà lợi sau người đó trả tiền là <laughs> ba giờ lại đi ba giờ bốn giờ có quy định vậy ờ. nào mà lợi trễ lần đó trả tiền là lợi trước cái ờ. khi vợ con chưa lợi lại ngồi trước anh đi trước anh đi trước anh đi trước lát ai vợ con đi đi là sao đây ha chơi vậy cho biết đại diện đại diện quà mấy đứa nhỏ kìa kìa bên đó kìa bên kia kìa chuyển qua bên kia kìa mấy đứa gái nó no hết ráo rồi nè có ờ, đây đó nó lại nè nó đây nó đây đây đây đó vàng kìa gì hương nè mấy đứa nữ mấy đứa con mấy đứa con không ăn mặn tự nhiên không thử miếng coi ở bên này cái đồ chiên con mày qua được qua bến chiên con đủ ha không mày không có biết chỗ hả ấy ờ, chỗ chỗ kêu thôi mà vô nghe cái cái cái khu mà phố người tàu của Singapore mà qua bến rồi vô cái nhà ừ tại bữa kỳ đi đi cái xong cái um, <coughs> mon mon bán đồ á vô cái cái quầy lại có một phiếu một phiếu ờ ăn mấy phát phút ăn phát phút là đúng rồi ba chứ um, mấy cái nhà nó làm Mình vô cái khu phố tàu mà của Singapore ăn được ba hồi kỳ ờ, lúc qua đi cái cái cái cô đó dẫn đi dạ. bên Mã Lai ăn cũng ngon luôn cũng vô cái nhà liền ha rồi mày ăn mới vô bữa hoài ừ. chứ còn mình đi ăn nó lại thảm đi xin gì nó chán ờ, chết luôn ờ, ờ, kỳ đó là đi của kỳ, kỳ đó là mình đi là ở đây đang cúng lệ mấy tháng nó ăn lệ má mà bỏ nó đại vàng không hỏi như gì tôm mì qua chơi với chị châu nè tớ mì chưa được đi học tớ mì là chưa được đi học chỉ có lớp mà ý là giống như bảy đến lớp 12 đi học đó là chị châu là tuần sau đi học rồi đó giống như giống như mình vô điểm vô bị truyền thống về đúng không nhưng mà lớp bảy rồi đó rồi quên trong mày học lớp mấy mấy cái sách tiếng anh mấy cái sách sai anh ra mát gì á tao nói để tao đưa cho mày đóng quá trời luôn không biết học lớp nào rồi hôm lớp năm lớp sáu cái sách mát xa của nó tao thấy mới nay sọn là một đốc quá trời luôn mày không ăn chúng nên tao mới về nha nó không có vô lớp tao biết khi nó ghi cái số học sao á tao tao biết là tao mì xài cái nào ngon mới đuôi tao thấy vậy mà cái sách đó hai triệu mấy hai mấy đồng triệu thì đó cái chậu tốn tốn xong cũng sao cái sách đó không sửa sách còn nguyên luôn đâu có là tại vì nó không có đề lớn giống như cái sách giáo khoa bởi anh không biết nó xài sai ba a 3 ab ba gì không tùm lum bốn trăm gì nó xài như thế nào giống nhau hết á một lớp là nó giống nhau hết nãy đó giờ giống như mình nói sợ là mỗi năm nó mỗi đổi thôi